Oh. đeo gì tí đèn đa bình dạ tôi chơi trước nè à tôi ăn chứ ủa sao không bán chết gu đi ừ, bánh sơm gu à ừ bán xích gu đi nghĩa ra là ba hàng chơi luôn nghĩa mấy giờ ra tầm 7 giờ mấy rưỡi còn ăn tí nữa mà thì chơi đây đi bánh xe vui sao chơi đây là đủ hết tới tối rồi đó rồi vậy chơi cái đây luôn đi đang thích chơi cái này nè mày từ đây thơm ngu bán riết cũng chán thôi ông chơi ông quẹ à, hai ba ngày cái chán game này thấy cũng được tôi vô chưa á từ từ tôi đang vô alo lâu quá đâu Cô nổ với mờ À ông chơi tới cho đi đặng luôn hả ghê Có đó Gọi điện video con với con đi đặng luôn Ghê vậy trời Dám chơi với ông anh tôi luôn mà Ông anh tôi cũng nói cho tôi biết Ghê vậy nói chuyện gì đâu anh tôi rồi cháy thôi Ủa chung Kỳ ông làm nhiệm vụ mấy cái thương nó ông làm sao chung Ông cứ vô ông đánh thôi hả à? Coi, coi đó đánh thôi chứ gì ủa Mẹ, sao bảo tiếc rồi tôi cũng thấy thương không không thích gây ờ, thương cây cây cây cây đây cây no cây chi của tôi á quấn nó hút máu ngon hơn cái này cây thương này solo thì ngon còn cây ờ, cây còn cây cây cây cây na na cô chi của tôi á đi quấn lính ngon đi chân trên trường ngon đi hút hút máu á quýnh nó có máu lại mà sao bên tôi có bão tuyết vậy bên ông có bão tuyết không có có tuyết giờ là nhìn là sáng sủa đẹp hơn á má bên tôi nhìn hơi bị đẹp luôn á thì đó chiêu quá điều mà ông tình khúc mà để tôi la em cho coi thì uh, ờ, bào tuyết nó đẹp chứ hả nó, nó sáng sủa hơn ngay kia tôi nó khỏe sao lạnh quá còn hai cm rồi nhanh đời ông cái đầu tôi nhanh kênh mấy đang trồng nữa kênh một kênh mấy ok vậy chồng rồi nó chạy qua đẹp quá hồi không, không đi không không đi không tốn chơi đâu nha tôi đi ngắm cảnh này ừ. what the fuck khá đẹp quá tôi khóa chơi game rồi mấy cái cảnh gì đẹp đẹp từ từ để coi nhiệm vụ làm lấy cái thương quýnh múa múa đồ chơi Để làm nhiệm vụ thì cho mình đi Nâng cấp võ tướng là gì? À. Nâng cấp cái võ tướng này là nâng nó lên cấp á Nâng cái gì lên cấp? Lên tướng mình à Tướng mình lên cấp á Có chơi không? Tôi đang chỗ làm ngựa đã đâu Ok ở đâu? Kênh 1 Tôi uống kênh một What the fuck Ông server nào đi server nào nữa trong đó Có một server đó thôi chứ nó mà server nào nữa Nhân vật nó khác nữa hả Mẹ ngay ngay chỗ bắn ngựa nè Thấy tôi like không nhảy xuống kênh hai đi nhảy thử xuống kênh hai đi nè nghe chỗ mấy ngựa nè từ để nhảy đang xuống kênh hai qua này đúng không từ ờ, qua kênh hai ông đây nè bà nội cha đó ông ở kênh hai mà kênh một mà đỡ kênh một đây mà Đụng quá chứ kênh 2 kìa Tôi sao tôi thuốc kênh 2 tôi gặp ông Tôi kênh 1 tôi đã gặp Nó đỡ kênh 1 đây nè Coi tôi có chim nó lên coi đây kênh 1 nè Ông la mà đúng không Có like có stream youtube đâu Có có À có nè Ok Sao đứng im vậy Đi thử coi Một kìa nè được mà luôn ủa sao tôi thấy người ta đứng yên hết rồi ta người ta đứng yên mà không đừng quên là cái chuông hai của tôi tôi đừng nó mát cấp thử ừ, cái thương với cái giáo con cây nào khỏe không tôi có cái giáo này cái thương ngon hơn cái giáo quấn mơ mà giờ thằng quấn thôi cái thương này quấn cũng không được quấn nè quấn lộn xộn còn ngon hơn nhưng ngon hơn nè thì cái giáo cũng không biết quấn nên không thấy lộn xộn chứ má cho hồ máu đặt không có tôi đứng tôi hợp má với tôi đứng tôi nhìn không thấy gì ủa tiêu ủa tiêu sao là quỷ luôn đảo sao kêu là phải vậy à quýnh cái cây đao được nhiều tướng nhiều lính hơn với lại à, mình quýnh nó hút máu hút máu khỏi mà hỏi không phải đứng ngồi máu vô vô vô tao rồi sao Đợi tôi mời lại rồi đấy đứng yên nhưng tao rồi rồi à. đó rồi tôi đi nhận nhầm làm nhận nhiệm vụ đi cứ bắt đầu đi đây ờ, xe à, trường xe trường lồng chiến tôi mở luôn rồi nè à. năm sáu sao chưa lộn chiếu mở rồi đó năm sáu năm năm năm sáu vậy của năm mười Ôi, má cái mắt dịch tích mà tôi thành hình nhìn thấy tôi đâu yeah. đánh bê nha chục thôi anh em mình đi kiếm vô cộng rồi đi tôi đánh a trên rồi 血流不干，战死不休。不要帮我得啤酒，通通得拿 c o b i t thần rồi勇sĩ bảo gia vệ quốc cái phương này không biết combo ông combo xong liên tục luôn không thôi tôi chơi ái mẹ đâu chơi đó, đó. tôi nâng ờ, nó cái chơi rồi nó chơi thương thương thì solo được còn với lính đi chuyên chuyên trận à nó, nó công đứng hồi máu á cái tu này là bằng Đấy, chết là mẹ. để giờ vô vô chiến trận này không đổi đồ đồ kiếm được ta ừ rồi mẹ cầm mình thương luôn rồi cầm luôn luôn rồi má trên thành nó cầm áo nó bắn luôn rồi Get into position. Yes, Captain. Form up. Units, assemble. Form up. Get into position. Hồi đấu luôn rồi Ủa, anh em mình lên luôn rồi kìa kìa à. Units, assemble and deploy quickly together. quýnh <coughs> nô cà chê ngon hơn quýnh nô cà chê nó hút máu đã cái tôi này là dành cho những thằng đi solo á à. dùng thương chứ ông đánh này dùng thương chỉ tôi chuyên gia đánh lính đánh tướng có lính bảo vệ xung quanh á đồ má quét mình đứng ở giữa quét đồ má nó hút máu lại máu máu là hút máu lại bắn phải thì kêu thì bắn phát của nó lính tôi sắp chết hết thêm diễn là chết <laughs> chết hết gate has been destroyed. Move it! Yes, chơi mẹ tôi Ủa được không? Tướng nó xuống tay này. rồi Form up! Hey! Anh xuống bóng rách rồi! Unit, assemble! Child's play! Ashes to ashes, dust to dust!

right Attack at will! into position! Ah! thì ngon hơn Ủa cái kia ông bay vô ông có đau ông hút máu lại còn cái này vô là chỉ có ra à. nghiêng thôi Solo à thì lại nó nhảy lung tung phèn hết nó ờ, ừ. đúng đội hình Còn còn nó chơi uh, tôi nhờ lính nó bao quanh xung quanh tôi nha rồi tôi hốt tụi nó Ông cứ ghi ông hốt rồi đúng không? À. Này nó nhảy gì vậy Tưng tưng tưng tưng Cái này để dành cho solo thôi Quýnh sao lại hai đập anh lính lính cùng đúng đồng ngồi đi chiến cộng chiến cộng lấy lính rồi lính rồi form up units assemble Form up! Form up! Get into position! đồng À, đồng thế, đồng thế, đồng thế. Đồng lắm. Nhà đâu mà nó đét quá luôn á nha. Tôi đang lấy lính. Capture the point. Get into position. Units, assemble. Get into position. Form up. Form up. Units, assemble. Get into position rồi cái cái cái nông chi tôi đi tiên phong được cái còn ờ, cái thương này đi tiêu ra không cái này thằng nào nó bay vô trong ông bay vô sao à, cái thương này phải đánh với tướng còn mấy cái nông chi đồ mà tôi quét lắm quét tướng như như đã thì đã nông chi ngon không đó là điều liên ai không biết sao chơi nó chơi đi nhưng mà tôi thích chơi mấy kiểu tinh ăn tôi thích mấy cái thủ vô quát à dạ dạ cái thủ đó khỏe hơn được chi mình vừa farm lính thạch nó hết lính rồi mình bắt tướng không tôi thích vậy có gì tôi bắt tướng gì vậy cả còn ôi luôn luôn luôn luôn luôn còn tướng là <coughs> còn tướng là um, tôi đi vô phải có lính theo hậu vệ tôi không cần tôi hết đi mà xong nhảy vô tôi bắt người ta xong tôi nhảy ra chơi gì mới vui tên bạn mới ức chế tôi định về sau tôi chơi cùng luôn ơi chơi cung đừng giỡn nha mấy cung có biết bắn đi trọng đầu lắm á trung hổng rồi để cho anh lính đuổi vô đi thôi dọc Đứng tiếng tôi đang càng vô Không chiến, không chiến Bắn bắn đá chi bạn Đông quá vậy chịu á Quýnh thường này chịu á, nhảy tùm lum tùm la Không biết Vinh nói em được Em nó đọc gì vậy? Ah, ah, ah. Nè tụi xong luôn nè, chiếm luôn nè Cái nhà đây có lính trên nhà mà anh luôn Nè, giờ chạy vô chiếm nè Ở trên đây tôi quýnh người luôn nè Nhà đi blood flows freely. Tôi bắn bốn lên Đây đây em này tôi chiều á ừ em cũng bắt đầu không quýnh như cái quần què à? before my nó đọc như vậy Tụi mình đâu hết rồi Tên mình của mẹ đó The blood flows freely Wow. Cái đầu cái cái À, không có tôi nè Không có tôi là thua chắc luôn Đông vô Đứng nắp nếp ngôi thành vậy Ông kìa họ ờ, đứng vậy đâu tôi chết rồi mà gì chết rồi mình lộn nào à à lộn lộn lộn thằng này giống cái cha con luôn thắng thủ luôn ừ nhưng mà ngu tôi tôi nhặt tôi không tôi nhảy ra à, nó cứ lại không à <laughs> ngu tôi tôi nhảy tôi nhảy ra đứng lại nhìn xíu tới thủ quýnh ờ, quýnh uh... thủ mà vậy thì sao quýnh các thủ phải phải đi uh, kiểu như linh hoạt lên giúp giết trộm tướng á vô bắt tướng á còn tôi là tôi đem lính tôi đi đâu chơi là đem lính đi đi làm luôn tiêu phong luôn tôi đi là tăng mà ở đó tôi phú phú ở trong đi <laughs> kiểu không win nổi tôi ra là cộng luôn lấy nụ cái gì win đi ừ 报北朝天，报家伟国，我在前。 老僧是出家人，都没想过儿女绕膝。我这都的，我接到人，我要都你还接啥单？ acting. thằng kia có thằng này cấp ba ngoái mà sao nó nó nó nó, nó đánh hơn tôi ta đấy không phải chứ không phải cấp đâu nó có nó có ờ, danh hiệu luôn mà ba máy à, chắc là mùa giải đó. giờ, giờ vô trận hay là đợi chờ đi thế nào là vô rồi chơi thôi à tôi vô hả ừ không vô mà what the fuck nãy ông làm gì hả hả nãy ông làm mấy mà nãy ông làm ông mời tôi vô đội à, trưởng à, à. rồi này dám follow tôi luôn Ôi mẹ gì lại đứng trái chưa gì quýnh rồi thì cái thủ phải quýnh vậy chứ cái thủ lại chủ yếu combo luôn, à má cái đó mình ông ông, ông nãy tôi rửa lên discord mà ông nhìn mặt cũng muốn trẻ trâu luôn chung nhìn mặt giờ kêu trẻ trâu ngáo mặt giờ dơ vậy kêu trẻ trâu what được fuck nhìn mặt đúng giống trẻ trâu Unit, assemble! Kiểu mình nhóc nhóc quá. Arm up! The enemy battery line is preparing to advance. Units, disassemble! Form up! Form up! Advance! Trên này có súng không? Position! Form up! À đây. The enemy battering ram is advancing. Dạt lính ra cho nó chặn đường ngồi hai lên chung. Kìa chung chung chung! La dữ vậy nó lên rồi đập mẹ luôn sợ gì em không cho nó lên mới đúng đi cà mẹ nó lên đường nào vậy lên đây rồi chết lên đây rồi chết đặt cái nó quấn quấn lên đây rồi chết nó lên đường nào vậy cầu thang hả thang lên đây tính tôi chặt mà à nè cầu thang đây bây giờ tôi nó lên nè lên lên lên lên lên lên lên lên chết đây con qua tôi chứ mà à thằng này tôi bỏ cùng nữa bỏ đi cùng tôi làm à thằng cầm đô đa chi lên luôn lên đây chết lên đây chết lên đây rồi chết ngu đồ má quýnh đô đa chi thì dày xuống thiệt xuống đồ méo đây kia đồ đéo đéo đéo Kìa kìa đang quýnh quýnh nó à. vậy sao rồi Giờ coi nha Nó là chơi là tôi còn nửa máu là độ tôi quýnh nó là máu nó tăng lên Ừ nó đâu À tụi kia nó ập đường mít lên hèn chi Đây đây đường đây đường đây đông vậy Qua tôi hốt nè à. Tôi sẽ lên ngông nè Tôi đã lớn được Protect your commander! For close order! Cover our commander! Ủa đông gì sao tôi qua không còn hai ngàn Đông gì vậy Tôi ghê vậy đó Đông cỡ nào tôi giết luôn sạch The enemy battering ram has reached the gates. Đây. Units! Assemble! Into oh, position! Arm up! Help is needed! Má, cậu tránh quá cho tôi luôn! Child's play!

hết tướng hết tướng hết tướng chạy chạy chạy chạy hết lính cho lên không tôi tôi quýnh phải cho tướng rồi à, phải <coughs> cho lính lên lính theo hậu à quá trời tướng đứng chỗ con thanh tôi dứt sạch luôn mà đâu giờ nó chạy vô nó nó kiếm qua bơ qua bơ qua bơ chạy chơi luôn à, bơ đông vậy bơ đông vậy bơ đông vậy chạy chạy chạy đủ quá mất bơ rồi mất a luôn mất bơ mất luôn a luôn đỉnh captured point B. À, mất A mất B luôn, mất hai thứ mà chung bây giờ về luôn trong ơi, bỏ bỏ ai về đếp nhà nè. Về đếp xe bỏ nhà, bỏ bỏ. Bỏ rồi bỏ. Gotcha! Ờ, dồn tứ vô ngay chỗ uh, C đi Kiếm bơ Lên đây units assemble Bờ đâu, bờ đâu, bờ đâu Ủa C, C, C bờ bỏ bờ Bờ nó chín mất là mất rồi, không chín lại được hả tập trung vô chứ bọc bởi VC tập trung vô bởi VC Form up! Units, assemble! Form up! Scatter before my might! Get into position! Form up! Units, assemble! Form up! Get into position! 注意阵型。Form up. Chiến Form up. Units. Assemble. Tôi lưng nó này. Get into position. Form up. Form up. Form up. Into position. Units. Assemble. Attack at will. Form up. Warm Đông quá, đông quá, đông quá, đông quá Nam lão này Tụi <laughs> quýnh sau lưng đó luôn mà Child's play Bé quýnh sau lưng rồi gặp hai bàn tướng Quá trời lính luôn Bên tôi ra hai chục thằng <laughs> ashes to ashes, dust to dust. Áo thì chứ mình giáp xong vô trong. Con này là hút máu mà. Nấu, nó hút máu mà nếu mà lính mình chết sạch mình mới chết đâu. Ra là còn thở là còn lỡ đúng không? Ừ. Quay! Chúng tôi để cái súng này bắn đã lắm rồi, chúng bắn tướng đã lắm Lên đi, có hai cái, cái súng không bắn vô Unit, assemble! Áp Left. Dạ chết rồi. Má ông muốn máu ghê vậy chung Lại ông luôn á, ông đứng đây trời ông chưa chết Đâu bò mà Giết sạch ta luôn á Đúng, máu Máu ghê à Máu Cái gì kìa Chết ông kìa. Chạy chạy chạy chạy. Đó kéo. luôn. Máu mà sợ vậy. Cái đu la chơi của ông đúng sợ luôn. Thì đó, hút máu mà. uh, lụ uh, ờ, của tôi không đó không nô gà chi nụn nó đã tướng vô mới vô rồi chết Lúc vô, lúc vô, lúc vô Ờ, về xe à, đi, ở dưới còn hai xe là chung Thấy ông chung à, vô đi chung Hai quân à Đây tôi làm, tôi làm trên, tôi tôi làm ở trên sau nè Đó, lập vô sau lưng rồi đó đập chí lý không Hơi đồng đó không, khỏe mà, đánh đi Máu quá trời máu lên Đầy máu luôn rồi đây còn hai quân, còn hai quân, còn hai quân Làm như mày mạnh lắm nha, mày cầm vô đây Quy định trong đây làm mày mạnh lắm plan. Trời cái con. Anh lính rồi, anh lính rồi, giờ lại lính. Lính tôi đây giờ đâu đâu đâu có nào đâu. Thấy chỗ này đông này, bên đây đông này. Chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. Giữa chơi quần què đông. Tụi con có lính là ca lính là mới chơi được. Ông chơi tôi chơi chứ. Chơi mình là chết á Ông chơi tôi chơi. Này tôi chặt nó một combo chết rồi. mẹ chết rồi nè <coughs> thắng mẹ Đại cái ừ. Ép, đép quá đỉnh Ép luôn kìa Cầm pháo bắn khủng ơi trời còn gỡ à, còn gỡ ừ. ông gì tí hả ông gì a hay s tôi à tôi S ông chắc S mà chờ tiếp không cái gì tiếp không vô chọn không không biết nghĩa nó bây giờ ra nữa kìa Khét chướng xe trường ông vô được chưa? Vào cái gì? Khét chướng xe trường và thử rồi Nó gì? Ờ được nè, ông có vô không? Đang vô không? Có, nó nằm đâu? Không, ý là ông đã có tìm, đang tìm trận không? À có có Quyết chiến xe trường xe trường lộn chiến nè Ừ vô được nè Sao nó này chơi sao biết vô chơi thử mới biết Đâu. Mày là đi test chế độ hả? Đúng lời vậy anh trai Mình chơi uh, cái này cái kia đó mới hay chứ Nhưng cá quá sao được Nghĩa chắc đi mua đồ cho mẹ hay đi làm gì à? Nhắn tin hút không thấy đọc không thấy trả lời lộ con cản Quay Tại mình có mấy thằng có lính vàng luôn kìa Đù Mạnh tụi nó mạnh không mà Phải cá bìu để chụp hình gửi Đây đây, đây chơi chơi mạnh không quá thiếu chúng sẽ trường là cấp năm sáu trở lên mới mới mới mới, mới ờ, tham gia chế độ đó được mà cái người tổ đội của mình bao ờ, cấp bao nhiêu dùng vô được đánh đâu giờ cho tôi đánh giữa tôi đánh giữa tôi giữa quá trời luôn một hai ba bốn năm sáu bảy tám thằng không đánh đâu giữa luôn đủ có thằng nào bên kia ờ, lạc lõng bên kia ừ, ờ, nhiều khi nó gánh tem á tụi nó nhìn đồ tụi nó thèm ghê Ủa? chơi từ từ lên Vậy. nếu mà quân tím là để được hai quân đội hình thì sao để hai quân tím mà hai ba quân vàng nữa còn thằng năm con vàng luôn nó nó nó nâng điểm thông ờ, mình mình chơi nó nó lên điểm thông lĩnh mà chơi từ từ nó lên mà sao bây giờ có bảy trăm rồi ừ đây là hay là phải nâng cấp gì đó này chắc chơi gì bên nhau á dùng chiến dùng chiến Mismos muy navariz. Form up! Unit, assemble! Get into position! Thủ tiêu phong cho. Form up! Form up! Our battering ram is advancing. Get into position! Unit! Chắc biết chơi Form up! Nó biết chơi hết mà, cấp cao mới vô được mà. Năm sáu mới vô được cái chiến đấy mà. Sao mình cắp năm mét mình cũng được vàng ta Chứ cũng lạc quá Trời ơi, lên Assemble! Stand ready! Lên Đợi xíu mày Đang coi Tôi lên tôi hốt nó luôn hả Ờ, nó, nó, đập, nó, đập, đập, nó đập mẹ nó Mẹ nó đập tôi hết rồi em không được lên được thằng lính được bởi vậy đây là lý do tôi không lên nữa còn còn cái đâu hàng này nó bắn bể cái xe ấy luôn rồi nó đạp rớt luôn rồi má ba tướng ghê quá ghê quá ghê quá cái lồng má <laughs> đây thì láo má bàn tướng lên lộn má nó giết chết mẹ luôn bốn thằng rồi đường này chắc biết chơi hết rồi má leo lên đồ má ai ai ai để tôi lên đi chơi tụi nào đi bút bệnh lão vợ ăn lắm tôi vừa bước ra còn hai thánh tuấn tụi nó màu vàng nó bắn chết luôn tụi nó bị chơi hết à má mà anh chị ta chỉ muốn đánh với tụi này sao mai mốt mình chơi, ờ, uh, lính mạnh lên mình chơi hay lên lại The middle siege tower has reached the wall. The right siege tower is advancing. Hey! Units, assemble! Form up! Form up! Đúng Chết cái gì nè mẹ cái gì Nè, nè đéo ca lính À lính đây lính đây Lính đó to luôn Nghĩ chung nọc mạng với đó hả à, chạy xuống đi ghê luôn à lính nó ghê lắm mà quýnh lính nó đéo xi nhơ hết luôn lính nó khỏe mà lính lính nó ngồi là thủ là lấy phim là đỡ lụ má nó chém đéo xí nhờ Lính nó khỏe mà Ừ Phải chơi mấy kia chứ là chơi này lụ má đéo lại Lính nó lính vàng không à, ông cầm lính tím lên sao Lính tôi chết hết luôn Thôi bị khó công nữa Lính tiến kéo sạch rồi đó Units, assemble. Lão dạ, em kìa. Lưu khoáng à. Bao nhận khe. Lưu khoáng à. I'm growing old. No one deserves our loyalty. I'm growing Form up! Form Units, assemble! Position! Form Units, assemble! No! cái quân què vô chết mẹ luôn rồi khó quá chết mẹ tứ ờ, lính hết mẹ rồi khó công này có mấy đứa nó chạy vòng vòng vòng vòng vào thành á đéo dám vô Hàn Châu Dũng Sư, bảo gia vệ quốc. Hòa mập! Bảo gia vệ quốc Get into position! Cảm ơn, cảm ơn! Units, assemble! Form up! Tôi chiếm vô cảm á. Form up! cái gì mình tụi chi không vô kiếm trong cộng đó được không chứ thoát đây mình nó tràn vô cái nơi Get into position. À, đi đường chính vô đường chính Nè nè, tôi đi Bọn mình có cánh nhiều đôi mạnh mà Ừ Units assemble Form up Form up Get into position Form up! Units, assemble! Form up! Form ờ, up! Tụi nó lắng đau quá? Get into position! Tụi nó không không chịu đi bộ! Units, assemble! Form up! Units, assemble! Get into position! Form up! má lính nó thủ kìa lính nó đụ mày đỡ khiêng đụ quá sao mà vô sao mà vô sao mà xung phong vô được vô là chết mẹ sao lính tím tôi ăn tám con đẩy vô rồi còn năm con mình chơi này chỉ quan sức Sao mà lại anh ta Ôi lớn tôi còn có một con à Má nó ngồi nó tủ rồi sao vô Lính tôi chạy vô đóng luôn cuối cùng là còn con Đang kiếm ma Units, assemble! Ồ, kiếm A rồi kìa Tôi đang kiếm mà, tôi đang kiếm á Thở quá lính nó lộn, lính nó quất đặt Gió ăn quá Tôi giận lính đó nè Tụi tôi với mấy thằng trên đây mà, đâu phải mình tôi đâu Ở đâu á, đâu chạy đây Không biết đâu lại không Chịu quá Lính nó quýnh tôi bằng mấy người quýnh tôi luôn á. mấy lính nó mạnh lắm Tôi chém lính nó đủ mày lính nó ngồi thủ đội xuyên đéo xuyên nhoi hết luôn Raise your shield, charge! Our team has captured Jose. Attack! Arm chết hết luôn, chiếm được à. Ôi tên mình lúc mấy thằng biết chơi kìa, cầm thương nó lúc nó luôn kìa. Ờ. cái ngày nay không làm hả? Cái cây. Get going. Thôi tôi đi lên, đi được hết lính. Tôi sắp hết quân lính luôn rồi chứ. Còn 20 quân à Rồi còn một mình luôn á. Hết mẹ lớn rồi. Đi chiếm nha luôn đây. Ê, chạy chạy chạy đâu quá <laughs> điên ờ, một mình trong chiếc nhà à. Đúng rồi, con con nhỏ nào vậy? Con nhỏ nào vậy? Muốn đọc gì nè vậy đó Chạy chạy chạy chạy chạy Mẹ Linh Linh nó đổ máy lên ngựa cầm giáo không ghê quá chạy chạy Quả lô Ông mẹ Linh tôi chịu không nổi rồi Quả lô nấp đây quay lại quay lại đập đó tôi sẽ lưng nè hết máu rồi còn ở cái máu đây mà lồn <laughs> quá nó cho hay quá chạy chỗ chứ má lên lên ngựa đó đụ má lính má đụ má quýt tay hết chạy à Thấy tôi Thấy mờ mờ mà Chờ ra luôn <laughs> Không được, cứu quá Chắc mẹ ơi, cứu con Cái sân ngày con không về Mẹ ơi, ơi bạn vua ơi, cứu, cứu bạn vua ơi Dù nó chạy ra đây, tụi... À, nó còn cứu đó à, cứu thì ra chung qua Ghê quá, đông quá Hồi máu đi Rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, tìm, tìm từ cuối tôi cứu tem từ tới cứu tao tới rồi tôi chết chưa, cho We will keep up. chơi tôi đi anh em ơi, đừng gì tôi chỉ còn cho đây nè đó rồi tôi chết rồi em mình tới là một hai đường nó chạy mất quần số quần nó bệnh vô cộng mình kìa chung chết sáu mạng à. Thảo xin mấy phút được đúng không Má kiểu quá Cho có lính rồi Má còn có một quân lính à Nó khỏe quá Thì ừ, xong cho nhà nó tôi chín nghe luôn á Buồn á. Còn chắc ông không mười lính của nó khỏe thiệt một mình còn một mình lính nó mà giết cả đội quân tôi luôn á đồ mấy con nữa đủ ở nhà luôn có nó biết mà <laughs> xong rồi chín nhà lính nó quá trời luôn trời thấy ông chết nữa được chiếm được khúc rồi giỡn đâu ừ được um, quân tư Nhờ xong thẳng vô đập tụi nó vô thẳng lực lượng vô đập nhà luôn đi đủ mấy con ba phút Để nó cũng có hàng dây sát thủ nữa kìa à yeah Death summons you Attack! Kill the death! You have Let's do it! Nên nó sẵn như quỷ nè Tao vô, tao vô, tao vô chính nha Ôi tao đây, đây rồi Nãy giờ, ủa nó ùa ra kìa Nè không ra ghê quá à. tôi tôi sao vô tôi giật rồi đó nói lính ngựa không ra vậy tôi phải ấy lính ngựa mới được cấp cấp tụi nó là lính ngựa không à thì từ mình chơi nó chơi đi như là tụi nó biết điều khiển lính để biết ủa nó bị chết hết rồi hết lính luôn rồi mà kiếm nữa à, đâu quay lên xong vô tôi thấy đám lính đó tôi tôi hết hồn tôi ngon người dùng má nó biết ao đây luôn rồi chết tôi rồi má nó chọn cho ba cái hết chết rồi đó chạy chạy chạy chạy chạy rút rút rút anh em rút Non fateci stare troppo in avanti! rồi lôi còn ăn phúc tấn tẩn cho nhà nó luôn quay tụ còn bác tôi bị chạy tung bị giết nhưng chó chín <coughs> nhà ra luôn á gắt nhỉ chim nội từ đâu hai tướng hai tướng nó chả không cũng bình hai hai nhỏ tôi hết rồi tôi hết lính rồi hai nhỏ nó nhẹ nó chạy vô nó dưới tôi cái này hình như đa số người chơi không á ừ mày như đánh ranh đánh ranh hay gì không mày chắc vậy quá sao trường một chiến là ranh quá nó mới dày chứ từ từ mình kiểu có ờ, mình mình lên mình nâng ừ, mình nhiều vô thôi. mình nâng nhiều vô lại mà lính mình tiếp vô ừ mình có lính từ từ mình cũng vậy thôi lính vàng à thì từ từ mình có lính vàng chứ chiêu lại mình chơi mình nâng chiêu của mình lên tôi chặt nó ba cái tôi chặt nó ba chiêu nó mất một phần tư máu nó chặt tôi hai tôi chết luôn nó khỏe như trâu à Mình chặt nó ba chiêu nó mới có một phần tư rồi à. Sao chặt mình lại hai chiêu mình D cộng Tôi gì ta B <laughs> không hai sáu chơi đó không nữa hay là chơi chưa chị xin bùi dễ chơi vô ta không biết chơi cái này vui mà chơi sao gu gì chơi cái này luôn ấy Đù, đang đứng nhỏ nào xinh chán quá vậy xem gu à không chơi nào con gì đi thích gu đi chứ nghĩa vô chơi này chơi xem gâu nữa thôi chứ nghỉ luôn rồi chứ chín giờ mà vậy biết nghĩa nó có đi không kìa chắc đi mua đồ cho mẹ hay gì à, nhắn tin thuốc nãy giờ không trả lời à, tí nữa ông nó chơi sau biết nó có đi không không biết nó có ra không nó xíu chơi sao Đúng rồi, cái điều quan trọng là nó có ra hay không mà chơi sao không để mà đụng chơi đi cái gì không ra tí nội mình ông chơi Em mình hả? Em mình chán chết mẹ Đang đứng găm gái này Ngồi được, ngồi sao ta? Có ngồi được không? Ê, năm ơi, tôi qua tổ đội luôn kìa Người uh, Trung Quốc, hay Trung Quốc đây Trung Quốc cho có chấp nhận không? Có chấp nhận rồi. À, kẻ đâu chứ đội mình hả? Giờ rồi đổi tổ đội sao đây? Giờ thốt nhóm sao má? Thử. đi đâu? Nó mời tôi vô tôi vô mẹ rồi. Vô mời đi vô chứ mà ông đâu được đâu nó tổ trưởng mà em phải lên không có đòi nữa phải lên đi không có được ủa hôm nay trong nhóm tôi mà tôi thấy tên ông xanh là trong nhóm tôi mà gì tôi thấy trong nhóm tôi mà dạ sao này nó yêu cầu tổ đội tôi đồng ý Để, vô, vô, vô, vô chơi thử chơi này nữa chơi sao không chơi gì thôi chơi cái, cái này giết lính cho đã có đang ghép chồng không chơi chứ bình thường mình hay chơi đi cái này bị hành quá ừ. biết nghĩ có hết luôn trăm phần trăm là đi công việc luôn nào không vậy em cái nấu ra nhìn bằng quá bằng nón tôi ẩn nấu đi gì cái nấu quay nấu á cái mũ á mình ẩn đi được mà ẩn ẩn à. đù con chở cái năm ơi tôi vô gia tộc gia tộc đúng không ừ tôi cũng được mời rồi à. chưa kịp chấp nhận vô mẹ rồi tôi từ chối rồi <laughs> vô đó đụng ông ông đi ra ngoài bị tụi kia nó quýnh á bị tụi ở bên gia tộc khác nó quýnh không ấy là đi ờ, trong thành luôn à ừ ông đi ông đi em đi ông lại hoài ông đi dưới chừng tụi thấy ghét tụi nó quýnh không <coughs> ấy là đó đi chiếm vùng đất mà trong thành này sao quýnh được ừ ông đi trong thành là ông ông ví dụ ông đang đi trong thành đúng không ừ ông ở cái gia tộc khác tụi nó thấy ghét tụi nó núp tụi nó đợi ông tụi nó phục kích ông vậy tụi nó quýnh không tụi trong có đâu cái đề phòng nữa là Nghĩa sao vậy? là sao ý là nãy mình mình đang ở trong đó cho đâu cho quýnh được đâu được một khi ông vô gia tộc là quýnh được quýnh được pháp sự quỷ màu cho anh chồng nữa ra bánh xem luôn ờ, nghĩ cái đi mua đồ mẹ tầm xíu về nghĩ vui lắm mỗi lần đi đâu là để điện thoại nhà chơi chơi thường này đồ quá xong vô mình xong vô quýnh lính đẻ tươi phê đúng không ờ, quá quét quét còn bị hành viên chó gì là vừa quá xong vô quýnh lính đó rồi đéo xin thì tôi nói rồi tôi chặt thằng đó hai một combo luôn nó mất một phần tư máu nó chặt tôi hai chiêu hết chết hết máu tướng hả tướng hả thằng người á thằng tướng á tôi chặt nó nguyên combo luôn mất một phần tư máu nó quay ra nó chặt tôi hai chiêu chết nó cấp cao mà ừ. Ôi, bên kim bên uh, tên bảy có hai thằng một kìa y tên bảy ngăn hành nữa còn lính tem nó tôi dầu nguyên combo luôn không chết thằng cái tôi cho, cho lính tôi chạy lên thằng tem nó tem tôi chặt ba cái tem kia mất được nửa cây tem kia chặt cây lưng từ nửa cây à, trời. chắc tôi đem vô gọng cái con gọng bên này đi Ta nóng để bầu trời ờ, tuyết nó nhìn sáng đẹp hơn ha này một trời nắng càng thề. bình thường mà á đủ vô cộng này dưới đây

chắc là nó cùng đội luôn mình với mình luôn quá ừ. chắc là cùng đội với mình luôn quá ờ, đúng rồi chắc vậy không mà không rồi chết mẹ rồi tôi xong ra đủ má lính nó ờ, quá trời luôn tướng nó quá trời luôn Bây giờ có ờ, Units, assemble! Arm up! Units, assemble! Bắt mình ghét, mình lấy con kia mình gạt thứ dữ rồi, thằng này khỏe quá Dùng chưa cuối tôi cái tôi chết luôn rồi Mạnh mà Units, assemble! Arm up! Arm up! Into position! Attack that wheel hình như có nhỏ kia vô nó nhỏ kia cấp cao quá cái gì mấy đứa kia đâu có nó nó ờ, lên tiếng không à bên kia bên kia bên nó lên tiếng không phải không ừ Má lính nó khỏe quá, đúng rồi Ủa, nó biết... đi, nãy nó... tao giữ Nó biết chơi á chơi cẩn thận ơi Kiếm A kìa Đang đép, đang đép Chưa gì chết mẹ hai linh tím rồi Không à Ờ à. Rồi à Giết được hai tướng Giết được hai tướng mà không ai đầu ông chết công ông giết không chắc ai mà mà ông giết hai tướng là giết sao hai tướng ờ, tôi á ờ, ủa mà sao nhớ thấy giúp đừng nó nè hay là hỗ trợ Nè, nó biết chơi quá trùng ơi. Trùng quá đông vậy. Into position! Units, assemble! Form up! Into position! Protect the commander! Form up! Units, assemble! Into position! Form up! Form up! Units, assemble! Into position! Together, Form up! Attack! mình tôi lo hai tướng này Đấy, nó chạy nó chạy đồ quá nó biết chạy chết tướng hai tướng quá ở trên kìa ở trên kìa ông sắp bắt máu ở dùng đang mình cũng biết chơi mà ông ơi con cháu kia nó cắt gì kìa vậy cái gì nó cắt tiếng chung tôi đéo hiểu chung không đúng rồi vậy con nhỏ kia nó cắt tiếng vô kìa con nhỏ con thợ mình nó cắt tiếng hàng tôi đâu hiểu ai ui ông vậy hả à. mẹ nó lính nó lính nó mạnh hay giỡn đâu thì lính nó lính tim mà Form up! Unit! Assemble! I Palm up. up. Cover me. Anyone. I'm growing bored. Time to halt. bleeding. I like the dance. Get into position. Units, assemble. Anyone. Tính ra nhỏ kia biết chơi chứ bộ Đây là biết Đâu gông cháp đâu, bấm sao lên gông cháp đâu Không chơi á, tôi thấy tờ nó chát quá trời Ủa ông bấm enter đó, ông, ông thấy cái trong hệ thống không? Thông báo á, cái chỗ thông báo á Nó chát cái quần què đéo hiểu Ừ, tôi không có hiểu đâu Hello Hello ở đâu có tên hello mình kìa hello à, ông có nghe nào mà có tên hello hello không nghĩa như nào à, nghĩa có vô đến cọp đâu phải tiên phải đấy phải tin kìa ờ à, đó đó ngoại sao nó nói được à, game này có mắt mà tôi đến biết mở thôi mà mình chỉnh nó ca đà ca mình bấm mở thiết lập anh thanh mở micro giọng nói tổ đội đội nè tổ đội đi mình nhấn cái gì nữa để nói hello hello hello hello hello hello hello hello nghe được có gì đẹp không Tại tên Đúng không nha tôi lên game mà Units assemble Form up Giờ thành thủ quá giờ thành thủ Má hết mẹ lớn rồi Má thằng nghĩa tao cái gọt bằng ờ, điện thoại à Ờ Nhà dạ, đánh Ồ má nó chín nha đâu kia Đông lính quá Chạy chạy Nó pin mẹ rồi Tôi bị bao quay trong này luôn rồi <laughs> Ủa Hello ủa giống biết gì để nói bây giờ ủa cho con giống biết gì anh nói vậy cho ông giống cái gì để ông nói vậy Chào cô thật à à, ông phim nhẹ để nói đó ngã để tôi nói lắc rối bể biểu thôi mệt khỏi ừ nói chuyện tụi nó gì nói hiểu cái đéo gì đâu hello hello phải tin lời cố lên cố lên đừng có cu anh xem câu à ờ con xem tôi nắm vô đầu quần